lãng quy nơi đây tiếc thương đời giờ mẹ khuất xa lòng con đau ôi đáng cay ăn năn mối hận cho đời vô nghĩa nếu con về trong lúc mẹ đang giờ đây con đã sai thật sai lúc xưa sống quên mẹ cha cứ lao vào ăn chơi nào đâu nghĩ suy ngày đêm con sống kiếp sống lang thang ôi ngày xưa cô sống như kẻ điên trọn đời mình trong lỗi lầm còn bây giờ mong muốn mẹ cha trốn xa lòng yên tâm con đây sẽ sửa đời đã nhân dịp cuộc đời mình từ bao tháng năm ngày qua đã giết dần cuộc đời mình vì bao thú vui chân gian đến lúc mình chẳng còn gì mới hay biết ta làm sai nhưng lúc này con thấy thương mẹ cha hứa với cuộc đời mình là tôi phải luôn vượt qua hứa với cuộc đời mình là từ nay lách xa cuộc chơi hứa với cuộc đời này là con sẽ ngoan mẹ ơi mái tóc mẹ cha đã phai màu sống kiếp sống lang thang Ôi ngày xưa tôi sống như kẻ điên Trộn đời mình trong lỗi lầm Còn bây giờ mong muốn mẹ cha trốn xa Lòng yên tâm con đây sẽ sửa đời Đã nhân diện cuộc đời mình từ bao tháng năm ngày qua Đã giết dần cuộc đời mình vì bao thú vui chân gian Đến lúc mình chẳng còn gì mới hay biết ta làm sai con thấy thương mẹ cha Hứa với cuộc đời mình là tôi phải luôn vượt qua Hứa với cuộc đời mình là từ nay lách xa cuộc chơi Hứa với cuộc đời này là con sẽ ngoan mẹ ơi Mái tóc mẹ cha đã phai màu đã nhân chìm cuộc đời mình từ bao tháng năm ngày qua đã giết dần cuộc đời mình vì bao thú vui chân gian đến lúc mình chẳng còn gì mới hay biết ta làm sai nhưng lúc này con thấy thương mẹ cha thương mẹ cha cuộc đời mình là con phải luôn vượt qua cứ với cuộc đời mình là từ nay lánh xa cuộc chơi cứ với cuộc đời này là con sẽ mái tóc mẹ cha đã phai màu mái tóc mẹ cha đã phai màu lối dòng thời trôi qua còn đầy đắng cay khi thế gian bao người vui thấy sao lòng buồn là vì tôi chính tôi mà thôi lòng buồn cho đời bao trái ngang phận làm thuê xa quê nhớ gia đình vài ba năm chưa về thăm cha mẹ ra ở nhà nào hay đâu con giờ trời đã ke ngày bước ra đi xa rời làng quê đã trộn tháng năm vùi mình bao thú vui ngày phê pha đêm lại trong quá cà phê quán ăn Đi giữ xe khi làm thuê đi khắp nơi phương trời Cuộc đời tôi phong ba đã nhiều Có lúc buồn đi tiểu sâu một mình tôi thôi Dòng đời trôi qua còn đây đắng cay Khi thế gian bao người vui thấy sao lòng buồn Là vì tôi chính tôi mà thôi lòng buồn cho đời bao trái ngang phận làm thuê xa quê nhớ gia đình vài ba năm chưa về thăm cha mẹ già ở nhà nào hay đâu con giờ trời đã ke ngày bước ra đi xa rời làng quê về chốt xa hoa ta tìm gì đây hay đã trồn tháng năm vùi mình bao thú vui ngày về pha đêm lại trong quán bar đừng quá đam mê ngày phê pha đem lại trong quán bar từ quá đam mê nên giờ đầy hào vì chóp xa chân lao vào xì Nước mắt em rơi chỉ vì mai trời say mê bao thú vui Trốn đi cuộc đời Quên lời mẹ cha dạy Em ngày nào còn ngây dại khờ Nhìn hồn nhiên Nào đâu biết gì bên cạnh em đâu là đúng sai Lúc trước em như chàng dây trang trong Chiều bụi vương trước u mê của cuộc đời Em thế vô vọng cảm bay đặng. Em giờ thì lạc lối trong những đêm dài Làn hơi khói trắng điên cuồng làm em vui bao tháng ngày khiến cho thân xác em gầy hao em có hay biết đâu đôi chân em đang chọn sai đường ngày càng lún sâu vào màn đêm đen tối tăm em ngờ đâu là em đang lên thiên đường sắc màu bây giờ thì hiểu ra em tiếc thương những ngày vừa qua chốn vui đi tuổi xuân bao muôn đã ta thành đi rồi nhìn lại phía sau thiên đường hay hố sâu ôi thú vui kia chỉ hai đời em time. say mê bao thú vui trọn đi cuộc đời quên lời mẹ cha dạy em ngày nào còn ngây dại khờ nhìn hồn nhiên nào đâu biết gì bên cạnh em đâu là đúng sai lúc trước em như chàng dây trăng trong chưa bụi vương trước u mê của cuộc đời như thế vô vọng cảm bay đắng em giờ thì lạc lối trong những đêm dài làn hơi khoai trắng đêm buồn làm em sắc em gầy hao Em có hay biết đâu đôi chân em đang chọn sai đường Ngày càng lún sâu vào màn đêm đen tối tăm Em ngờ đâu là em đang lên thiên đường sắc màu Bây giờ thì hiểu ra em tiếc thương như ngày vừa qua Chốn vui nào Em có ai biết đâu đôi chân em đang chọn sai đường Ngày càng lún sâu vào màn đêm đen tối tăm Em từ đâu là em đang lên trên đường sắc màu Bây giờ thì hiểu ra em tiếc thương những ngày vừa qua Trốn vui đi tuổi xuân bao muôn đã tan thành đi rồi Nhìn lại phía sau thiên đường hay hố sâu Ôi thu vui kia chỉ hại đời em tôi nói ra bao lỗi lầm để mẹ cha khô đau rơi nhiều nước mắt lời khuyên nhũ lúc trước cha nghe cứ ăn chơi tháng ngày chẳng biết tương lai ngày sau cha mẹ ơi hãy tha thứ thằng con khờ bao ngày qua lầm lỗi con bây giờ ăn năn đời con lỡ bước phải hố sâu dầm chân nơi vũng lầy giờ tiếc cho mình và thay thương cho mình bao giờ nhiều nước mắt Lời khuyên nhiều lúc trước Trang nghe Cứ ăn chơi tháng ngày Trang biết tương lai ngày sau Cha mẹ ơi hãy tha thứ thằng con cờ tình bạn thế thôi cầm chắc tay chẳng đổi thay dù bao nhiêu gian nan đều có nhau một khi anh em ta kêu tên nhanh chân về bên nhau dù cho tận chốn nào đường có xa và bao nhiêu gian nguy chẳng thể ngăn được anh em bên nhau ta xa cánh trước sau luôn chung đồng cùng nhau ta xông pha vượt qua bao phong ba kề vai đi lên vì nhân nghĩa lời danh không quan tâm chẳng tính toán chỉ cần ra gian nan đều có nhau một khi anh em ta kêu tên nhanh chân về bên nhau dù cho tận chốn nào đường có xa và bao nhiêu gian nguy chẳng thể ngăn được anh em bên nhau ta xa cánh trước sau luôn chung lòng cùng nhau ta xông pha vượt qua bao phong ba kề vai đi lên vì nhân nghĩa lợi danh không quan tâm tốt lòng nghèo hay giàu giống nhau không quan trọng gì đâu tình anh em không phải vội mãi bền lâu nghĩ anh em dù trước dù sau nguyện cùng nhau ta bước qua những trang đường một khi gặp khó khăn ta lại về gần bên này anh em tôi không quên nghĩa tình đâu khi bạn cần tôi ta anh em thì phải vì nhau dù ra sao có thế nào cũng một lòng giàu giống nhau không quan trọng gì đâu tình anh em không phải vội mãi bên xa kia lòng thật buồn Giờ lâu quá con chưa nghe về thăm nay quê hương mình ra sao Nhớ thương dâng đầy tim con đau quặn thắt Ôi sao ôi là nhớ ai ơi có hay chăng Cuộc sống xa nhà Thương thương thân làm thuê nơi trời xa Đang ngày đêm làm gian khó suốt quanh năm Đêm bao đêm thầm khóc cho đời ta quá u sầu mang biết bao nhiêu nỗi buồn thương thương thân làm thuê nơi trời xa phiêu bạt lo bòn chen kiếp sống tha phương mong con mong ngày mới gia đình ta sẽ yên bình luôn sống vui hòa thương yêu phải xa nhà xa xứ kiếm mưu sinh con yêu thương mẹ cha lắm nhớ ngày xưa ngây thơ còn chưa biết thương cha thương mẹ thế nào giờ khôn lớn tha phương kiếm tiền xa con mong gia đình yên vui nhớ thương vô cùng thương cha thương mẹ lắm hy sinh con quên ngày tháng mong sao có tương lai để sớm quay về còn sống kiếp đơn côi lo mưu sinh đời xa xưa nhớ làng quê thương cha và mẹ mãi phương xa kia lòng thật buồn giờ lâu quá con chưa ghé về thăm nay quê hương mình ra sao nhớ thương dâng đầy tim con đau quặn thắt ôi sao ôi là nhớ ai ơi có hay chăng cuộc sống xa nhà thương Thương thân làm thuê nơi trời xa đang ngày đêm làm gian khó suốt quanh năm Đêm bao đêm thầm khóc cho đời ta quá u sầu Mang biết bao nhiêu nỗi buồn Thương, thương thân làm thuê nơi trời xa phiêu bạt lo bòn chen kiếp sống tha phương Mong con mong ngày mới gia đình ta sẽ yên bình luôn sống vui hòa thương yêu phải xa nhà xa xứ kiếm mưu sinh con yêu thương mẹ cha lắm nhớ ngày xưa ngây thơ còn chưa biết thương cha thương mẹ thế nào giờ khôn lớn tha phương kiếm tiền xa con mong gia đình yên vui nhớ thương vô cùng thương cha thương mẹ lắm hy sinh con quên ngày tháng mong sao có tương lai để sớm quay về giờ khôn lớn tha phương kiếm tiền xa con mong gia đình yên vui nhớ thương vô cùng thương cha thương mẹ lắm hy sinh con quên ngày tháng mong sao có tương lai để sớm quay về gian mắt mở xa yêu Người lo cho chúng con nắng sương đôi vai gầy Chỉ mong sao đàn con khôn lớn từ nơi xa nghĩ về em mai gia đình yêu thương mẹ ơi con nhớ nhà mình quá nhiều khi con muốn nghe tiếng ru xưa thơ dài nhưng đêm nằm thao thức canh dài đâu đôi tay mẹ hiền vuốt về yêu thương sốt sành khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa mình mong trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ thương con thương vô bờ lòng không than vãn tinh toán giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn sơ nghèo nhưng con thấy lòng hạnh phúc vì mưu sinh phải đi bước chân về nơi xa những đêm dài còn nhớ gia đình nắng sương đôi vai gầy chỉ mong sao đàn con khôn lớn từ nơi xa nghĩ về em mai gia đình yêu thương mẹ ơi con nhớ nhà mình quá nhiều khi con muốn nghe tiếng ru xưa thơ dài nhưng đêm nằm thao thức canh dài đâu đôi tay mẹ hiền vuốt ve yêu thương số sành khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa mênh mông trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ thương con thương vô bờ lòng không than vãn tinh toán giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn sơ nghèo nhưng con thấy lòng hạnh phúc vì mưu sinh phải đi bước chân về nơi xa những đêm dài còn nhớ gia đình đâu đôi tay mẹ hiền vuốt về yêu thương sốt sành khi đôi chân mỏi mệt có ai cho con chỗ dựa mênh mông trong cuộc đời chẳng ai bằng cha với mẹ thương con thương vô bờ lòng không than vãn tinh toán giờ đây con thấy buồn như ngôi nhà đơn sơ nghèo nhưng con thấy lòng hạnh phúc vì mưu sinh phải đi bước chân về nơi xa những đêm dài còn nhớ gia đình có trọng lượng chi Con là người giàu sáng Lời ăn tiếng nói hơn vàng Dù đúng sai chẳng bàn và cũng chẳng màng Cuộc đời chân lý không sai Tiền kia chẳng có thế nào biến một thành hai vì vậy làm người ngay trời thương đất quý trò này Còn sống không ngay thì rước họa vào thân Nhìn cuộc đời trước tiên luôn là đôi mắt Còn nhìn người ta nên nhìn trong cái tâm Trên trần gian ngốn ngang muôn hình muôn màu Đôi mắt ta phàm trần nào biết được đâu Phú quý lụa là những thứ xa hoa Lời ngon êm ái chỉ là có bọc ngoài ra Còn là ở tâm trong nội tâm mới biết lòng người Đừng chỉ trông bên ngoài xong rồi vội tin mình nghèo ai cũng khinh khi lời ăn tiếng nói đâu hề có trọng lượng chi con là người giàu sang lời ăn tiếng nói hơn vàng dù đúng sai chẳng bàn và cũng chẳng màng cuộc đời chân lý không sai tiền kia chẳng có thế nào biết một thành hai vì vậy làm người ngay trời thương đất quý trò này còn sống không ngay thì rước họa vào thân Nhìn cuộc đời trước tiên luôn là đôi mắt Còn nhìn người ta nên nhìn trong cái tâm Trên trần gian ngôn ngang muôn hình muôn màu Đôi mắt ta phàm trần nào biết được đâu Phú quý lụa là những thứ xa hoa Lời ngon em ái chỉ là có bọc ngoài ra Còn là ở tâm trong nội tâm mới biết lòng người Đừng chỉ trông bên ngoài xong rồi vội tin 장어 búc suốt chẳng nói năng gì đập đá như điên bao em đi tù một gông vì em nhau đá nên làm sảng bậy ngồi trong song sắt tiếng đời thật nhiều mẹ ơi đời sống mới đôi khi thấy buồn nhiều thứ khiến em tôi thèm nghiện hại đời người bao lầm lỗi giờ lướt web em xin mời gọi nào đến với anh phá đốt tiền cuộc sống xa hoa ăn chơi ngập trời đời em giờ thôi hết nhé bạn xe bạn nhà để em bay lắc bố buồn mẹ buồn em ơi đời sống mới đôi khi thấy buồn nhiều thứ khiến em tôi thèm nghiện hại đời người bao lầm lỗi giờ lướt web em xin mời gọi nào đến với anh ơi đừng ngại